Vâng, ờ, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của ô tô Kinh Anh trên YouTube cũng như là trên fanpage. Chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành cũng như là ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy ờ, tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc là đăng ký vào kênh của chúng tôi để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Tất cả những đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đó là chiếc Honda CRV sản xuất năm 2009, 5 chỗ, số tự động máy xăng 2.4. Chiếc xe này à, có trang bị cảm biến lùi, camera lùi,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 chưa hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ cả đèn cầm cũng vậy bám đường rất là tốt toàn bộ phần đầu xe như quý vị thấy còn rất là đẹp các cái à, đường viền khắp khớp nối còn rất là khớp khít đấy đèn xe vẫn còn rất là trong đèn à, hậu bên à, phụ cũng vậy vẫn là đèn zin theo xe chúng ta có thể nhìn cận cảnh chúng ta thấy đèn rất là trong rất là sáng Xe này được ô tô Kinh Anh mua của một à, khách hàng ở à, Đắk Lắk, đăng ký tư nhân chính chủ. Đây là cụm bánh trước ở bên tài đấy quý vị. Mâm đúc hợp kim, 7 chấu, cực kỳ là chắc chắn. Toàn bộ hộp rè này, hệ thống giảm sóc này. Không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả. Vỏ xe cũng còn khá là mới, đây là đèn chiếu hậu này gương chiếu hậu xin lỗi gương chiếu hậu có tích hợp cái à, đèn sinh nhan trên gương rất là thuận tiện cho các khách các cái đường gân chỉ trên thân xe rất là thẳng còn đây là cụm bánh xe sau ở bên à, tài đây quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ vỏ xe hệ thống hộc dè cua lốp tất cả các cái tấm nhựa của hệ thống hộc dè cũng rất là chắc chắn ô tô kinh anh luôn quay chi tiết mọi vị trí những vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe cụm đèn hậu này với dạng à, đèn dọc với cái nền màu đỏ rất là đặc trưng vẫn là đèn zin theo xe dòng CRV 5 chỗ đây là một cái camera lùi siêu nét còn đây là hệ thống cảm biến này quý vị bốn cái cảm biến tất cả vẫn còn hoạt động rất là an toàn giúp cho chúng ta lùi xe một cách an toàn và dễ dàng chúng ta cùng xem khoang ờ, nội thất này cốp xe này đấy khoang nội thất của nó rất là rộng rãi cái phần cốp xe rất là rộng toàn bộ các cái ờ, tấm nhựa ở trong khoang nội thất vẫn còn rất là sạch đẹp bánh dự phòng này bánh dự phòng cũng là mâm đúc luôn có cả cái bộ ờ, kích để thay cái bánh dự phòng đây vẫn còn đầy đủ tem nhãn ở trên ghế này, quý vị tất cả các cái tấm nhựa cũng rất là sần trần với dạng trần nỉ cực đẹp không hề có cái hiện tượng gì là rách nát hay là xù lông cả hàng ghế thứ hai vị trí ngồi à, rất là rộng rãi tuy đây là dòng 5 chỗ nhưng mà rất là rộng gầm xe tôi quay từ phía sau đó quý vị cực kỳ là chắc chắn đấy vẫn còn các đầy đủ các cái thông số của nhà sản xuất ở ờ, trên gầm của chiếc xe hệ thống giảm sóc này các cái đầu rô tin này tất cả vẫn còn cực kỳ là chắc chắn rất là đẹp quý khách ờ, mua chiếc xe này về là chúng ta chỉ việc sử dụng luôn không cần phải thay thế cũng như là bảo trì bất kỳ một cái ờ, bộ phận nào cả trước khi giao xe cho quý khách thì ô tô kinh anh cũng luôn luôn à, kiểm tra tất cả các vị trí để bảo trì cho quý khách được an toàn cùng đèn hậu ở bên trái này bên phải này tất cả vẫn là đèn zin theo xe nhá hệ thống keo chỉ của nắp cốp xe này với dạng là nắp cốp mở lên trên cho nên là cái khoảng không gian rất là rộng chốt khóa này. quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ hệ thống giòn cao su của nắp cốp vẫn còn rất là rõ các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên ờ, cốp của chiếc xe còn đây là khoang bánh à, sau ở bên phụ đây chắc cũng à, không cần phải nói quá nhiều mâm đúc nạ 7 chấu cực kỳ là chắc chắn với dạng à, mâm 17 inch các cái chi tiết ở trong hộc rè này không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát hay là dập vỡ cả còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ này đấy quý vị thấy là cái phần tắp bi của cánh cửa rất là đẹp hệ thống à, gioăng cao su keo chỉ này tất cả vẫn còn là zin theo xe đầy đủ không hề thiếu một à, phân đoạn à, nào cả ghế phụ các cái chi tiết ở trong trên đầu xe này cột cũng như là các cái hệ thống bản lề chốt khóa và tem nhãn vẫn còn rất là đầy đủ ở trên à, cánh cửa của chiếc xe da ghế da cao cấp với cái nền à, màu đen cực kỳ là đẹp chủ nhân cũng đã trang bị à, lót sàn 5D giúp cho chúng ta giữ xe một cách rất là sạch sẽ vệ sinh rất là nhanh chóng đấy đầy đủ giấy tờ theo xe các cái hộp để đồ các cái à, mặt à, lô của xe màn hình cảm ứng DVD 10 inch có đầy đủ các chức năng như nghe nhạc xem phim <clears throat> hộp số tự động 5 cấp ra vào số thì thôi rất là nhẹ nhàng chìa khóa lốc cửa từ xa đấy chúng tôi à, mở màn hình lên cho quý vị thấy có đầy đủ dạng Android nha màn hình Android cảm ứng rất là nhạy 10 inch lên mạng rồi à, hệ thống dẫn đường bản đồ Việt Map tất cả đầy đủ ở trên xe cho quý vị các cái đèn tiện ích ở trên trần xe này. vẫn còn à, hoạt động à, rất là hiệu quả học để kính kính chắn gió chắn nắng trần xe này quý vị thấy này rất là đẹp đây cái bảng uh, tablo của xe túi khí đấy hệ thống Việt Map đây hệ thống âm thanh âm thanh của chiếc xe cũng khá là hay à, vô lăng có tích hợp các cái nút điều chỉnh âm thanh ở trên xe rất là thuận tiện cho chúng ta khi chúng ta điều khiển chiếc xe này hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh sâu rất là mát các cái uh, học tiện ích ở trên uh, ghế tài xế cũng như là ghế phụ rất là nhiều giúp chúng ta để các cái vận dụng à, cá nhân tất cả vẫn còn à, rất là đẹp vị trí ngồi à, của tài xế cũng khá là linh hoạt dễ điều khiển đây chìa khóa zin theo xe này. lốc khóa từ xa nha chúng ta cùng à, xem lại cái à, cánh cửa trước còn đây là cánh cửa sau đây cánh cửa sau bên phụ đây chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều quay chi tiết cho quý vị thấy tapi doang cao su keo chỉ tất cả vẫn còn rất là đẹp đầy đủ bảng tapi hệ thống bản lề đấy vẫn còn dấu niêm phong của hãng sản xuất ở trên các cái con ốc này cái dấu chấm màu vàng vàng đó chưa hề có cái sự mở ra phần à, cột phía sau này. hàng ghế phía sau dòng xe 5 chỗ CRV nhưng mà cho nên là cái vị trí ngồi cực kỳ là rộng rãi chúng ta có thể ngồi 6 người cũng được đấy hàng ghế thứ hai vị trí ba người có bệ tỳ tay rồi uh, khay để ly toàn bộ da ghế cũng vẫn còn ờ, rất là đẹp chúng ta nhìn lại cái phần tắp lô của chiếc xe vô lăng ba chấu có tích hợp các cái nút điều khiển thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này còn đây là cánh cửa trước ở ờ, bên tài đây đấy quay cận cảnh ờ, cho quý vị thấy rõ keo chỉ gioăng cao su vẫn là đầy đủ và zin không hề mất một phân đoạn nào cả sơn vẫn còn rất là đẹp không hề có hiện tượng gì là dì xét hay là rách nát cả các cái tắp bì bệ lên xuống này đấy đây là cái tem xe này vẫn còn đầy đủ nhá rất là rõ ràng sắc nét hệ thống bản lề chốt khóa ở cánh cửa cột dây uh, beo an toàn còn đầy đủ chỉ với giá là 375 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu của Nhật Bản CRV sản xuất năm 2009 số tự động hệ thống ờ, bản lề của cánh cửa đấy vẫn còn đầy đủ dấu niêm phong không hề có hiện tượng gì là mở ra cả các con ốc vẫn còn zin hệ thống uh, chân thắng chân gà này còn rất là đẹp quay cận cảnh uh, cho chúng ta thấy rõ đấy ta thấy là chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả phải nói là xe cũng uh, đi khá là ít hệ thống uh, ghế uh, điều chỉnh bằng điện theo 8 hướng lên xuống nghiêng ngả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 mô men xoắn cực đại là 22,4 kg mét đây phần máy nó đây quý vị ơi cực kỳ là sạch sẽ máy uh, à, Ivetech hệ thống uh, keo chỉ có nắp cabo này quý vị có thể thấy là còn đầy đủ đây một cái uh, tem ở trên uh, nắp cabo này đấy rất là rõ ràng dàn đồng dàn sashi rất là dày rất là đẹp quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy toàn bộ khoang máy cực kỳ là sạch sẽ và khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả máy còn rất là đẹp máy nổ rất là êm nhỏ để một lần là nổ liền hệ thống à, phun xăng điện tử này phanh ABS này đấy quay chi tiết à, cho quý vị thấy dòng à, CRV Honda CRV dòng xe thương hiệu của Nhật Bản chỉ với giá là 375 triệu đồng quý khách hàng hãy nhanh tay gọi cho chúng tôi 0983 457763 còn đây là gầm quay ở phía trước này quý vị có thể thấy là còn rất là chắc chắn bệ máy đó hãy gọi cho chúng tôi qua hai số điện thoại